Cây bút ký viết trên 100 triệu được làm từ vàng nguyên khối chế tác ra AU750 18K gần một lượng vàng. Kỳ Lan trân trọng giới thiệu đến tất cả quý khách một sản phẩm. Đây là cây bút và cây bút này được chế tác từ vàng nguyên khối ra AU750. Toàn bộ tất cả chi tiết vàng này đều là vàng AU750 18K cái bút này mình có thể là đưa tên hoặc là biểu tượng logo công ty hoặc là bất kỳ cái yêu cầu hình thể nào lên trên này thì Kỳ Lăng sẽ đưa những thông điệp đó của quý khách vào cây bút này ví dụ như khách hàng yêu cầu là à, tặng cho một người có tên là gì đó thì khắc cái tên người đó lên đây thì Kỳ Lăng sẽ đưa cái tên lên và toàn bộ trọng lượng cho cây bút bằng vàng này là gần một lượng vàng và đó là vàng AO750 18K được chế tác từ vàng nguyên khối rồi và bây giờ chúng ta đi đến à, chức năng cách sử dụng cũng như là cái cấu trúc bên trong của cái bút cái bút này đặc biệt bản option nhiều nhất cao nhất cây này là trên 300 triệu à, với full option từ à, kim cương full vô ren nắp bút và full kim cương trên quay cài bút và có kim cương tròn to ở dưới phần đáy của thân cái bút và viên kim cương tròn to trên phần trên của nắp bút và đặc biệt cây bút này có thêm một option nữa là con rồng nguyên con rồng 3D chạy trên phần nắp bút và toàn bộ vàng trọng lượng vàng của chiếc bút này là trên một lượng 6 và cái bút này là bản cao nhất option nhiều nhất đối với phiên bản này thì đơn giản hơn gọn hơn mình có thể không phải rút nắp mình không cần rút nắp mình chỉ việc xoay là ngòi bút sẽ trồi ra xoay ngược lại là ngòi bút sẽ thụt vô bây giờ mình xoay tiếp là ngòi bút sẽ thụt ra và toàn bộ từng phần quay bút tất cả chi tiết vàng này đều là vàng nguyên khối bốn số chế tác ra ở 750 18k à, ví dụ như là quý khách muốn kỳ lăng làm một viên kim cương to to như viên kim cương này to như viên kim cương này vào đây hoặc là ở phần à, cái ren này mình có thể đến full kim cương như vậy hoặc là mình có thể đến full kim cương lên lên trên phần quay gậy bút này cũng được mình sẽ đến như là cái này mình sẽ đến full kim cương như vậy lên trên phần quay cây bút của cây bút này và quý khách có nhu cầu à, khắc tên mình lên đưa tên mình lên nổi lên đến kim cương lên hoặc là đưa hình con giáp biểu tượng logo công ty hay bất cứ cái gì để làm thành cái bút riêng và đọc bản độc quyền cho mình và mang dấu ấn dấu hiệu của mình và cá nhân hóa sản phẩm của mình theo yêu cầu thì Kỳ Lan sẽ là người thực hiện sản phẩm đó hoàn hảo, hoàn mỹ và hoàn chỉnh nhất để bàn giao cho quý khách. Vâng, và như vậy video clip giới thiệu về chiếc bút à, bằng vàng nguyên khối của Kỳ Lan Luxury à, đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lan trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lan Luxury.